Ánh sáng rất quan trọng đối với cuộc sống của mọi sinh vật. Muốn nhìn thấy vật, ta cần phải có ánh sáng. Nhưng có những vật không cần ánh sáng mà ta vẫn nhìn thấy chúng. Đó là những vật tự phát sáng. Tại sao trong đêm tối ta vẫn nhìn thấy mắt mèo? Các em cùng cô tìm hiểu điều đó qua bài khoa học ánh sáng nhé. Trước hết, chúng ta đi vào hoạt động một Vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng. Các em hãy quan sát hai bức tranh và cho cô biết tranh nào là ban ngày, tranh nào là ban đêm. Hình một là ban ngày, hình hai là ban đêm các em nhé. Các em tiếp tục quan sát ranh và cho cô biết các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng. Hình 1 là ban ngày, vật tự phát sáng là mặt trời, vật được chiếu sáng là bàn ghế, gương, quần áo, sách vở. Hình 2 là ban đêm, vật tự phát sáng là ngọn đèn điện khi có dòng điện chạy qua Phật được chiếu sáng là mặt trăng, gương, bàn ghế, tủ Như vậy các em thấy ba ngày vật tự phát sáng duy nhất là mặt trời Còn tất cả mọi vật khác được mặt trời chiếu sáng Ánh sáng từ mặt trời chiếu lên tất cả mọi vật nên ta dễ dàng nhìn thấy chúng. Vào ban đêm, vật tự phát sáng là ngọn đèn điện khi có dòng điện chạy qua, còn mặt trăng cũng là vật được chiếu sáng là do được mặt trời chiếu sáng. Mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do được đèn chiếu sáng hoặc do ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng chiếu sáng. Chúng ta chuyển sang hoạt động 2 Đường truyền của ánh sáng Các em hãy thực hiện thí nghiệm 1 Chiếu đèn pin qua khe hẹp của một tấm bìa đặt như hình 3 Các em hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào nhé Khi chiếu đèn pin thì ánh sáng đi theo đường thẳng nhé các em. Chúng ta bước sang hoạt động 3 Sự truyền ánh sáng qua các vật Các em sẽ thực hiện thí nghiệm 2 làm thí nghiệm để tìm hiểu xem ánh sáng có thể truyền qua một tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh hay không nhé các em. Các em sẽ chiếu đèn pin vào một tấm bìa, quyển vở và tấm thủy tinh. Sau đó các em quan sát và trả lời câu hỏi Tấm bìa, quyển vở, tấm thủy tinh đó, ánh sáng có thể truyền qua hay không nhé? Các em hãy so sánh kết quả của mình với kết quả của thí nghiệm 2. Các vật cho gần như toàn bộ ánh sáng đi qua là tấm kính thủy tinh trong, tấm nhựa kính trong. Các vật chỉ cho một phần ánh sáng đi qua là tấm kính mờ, vải mỏng, thước kẻ bằng nhựa trong. Các vật không cho ánh sáng đi qua là tấm bìa, quyển sách, tấm ván, viên gạch. Qua thí nghiệm, các anh thấy ánh sáng truyền theo đường thẳng và có thể truyền qua các lớp không khí, nước, thủy tinh, nhựa trong. Ánh sáng không thể truyền qua các vật cản sáng như tấm bìa, tấm gỗ, quyển sách, chiếc hộp sắt hay hòn gạch. Ứng dụng tính chất này, người ta đã chế tạo ra các loại kính vừa che bụi mà vẫn có thể nhìn được hay chúng ta có thể nhìn thấy cá bơi, ốc bò dưới nước nhé các em các em sẽ chuyển sang hoạt động 4 đó là mắt nhìn thấy vật khi nào các bạn hãy thực nghiệm thí nghiệm 3 nhé trong hình vẽ dưới đây bạn học sinh đang nhìn vào khe hở ở miệng của chiếc hộp trong đó có đèn và một vật nhỏ gần đáy hộp khi đèn trong hộp chưa sáng, bạn có nhìn thấy Phật không? Khi đèn sáng, bạn có nhìn thấy Phật không? Chắn mắt bạn bằng một cuốn vở, bạn có nhìn thấy Phật nữa không? Các bạn hãy dự đoán kết quả và làm thí nghiệm để kiểm tra các dự đoán của bạn mình nhé. Khi đèn trong hộp chưa sáng thì mắt ta không nhìn thấy Phật đâu các em. Khi đèn sáng thì mắt ta nhìn thấy vật Còn trắng mắt bằng một cuốn vở Thì ta không nhìn thấy vật được nữa nhé các bạn Như vậy các em cho cô biết Mắt ta nhìn thấy vật khi nào? vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta nhé. Như vậy, các em thấy mắt ta có thể nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Chẳng hạn khi đặt vật trong hộp kín và bật đèn thì vật đó vẫn được chiếu sáng, nhưng ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt lại bị cản bởi cuốn vở, nên mắt không nhìn thấy vật trong hộp. Ngoài ra, để nhìn thấy vật cũng cần phải có điều kiện về kích thước của vật và khoảng cách từ vật tới mắt nếu vật quá bé mà lại để quá xa tầm nhìn thì bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được qua các thí nghiệm trên chúng ta rút ra được kết luận ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta bạn hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé các bạn hãy thực hiện các bài tập sau khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng một trong các vật sau vật nào tự phát sáng a tờ giấy trắng b mặt trăng c trái đất d mặt trời bài 2 khi nào mắt ta nhìn thấy các vật a vật đó tự phát sáng b khi mắt ta phát ra ánh sáng chiếu vào vật c khi có ánh sáng đi thẳng từ vật đó truyền vào mắt ta d vật đó ở gần mắt bài 3 các vật không cho ánh sáng đi qua a tấm kính mờ b tấm bìa Tấm kính thủy tinh trong D. Thước kẻ bằng nhựa trong Các em hãy thực hiện 3 bài tập này vào vở nhé Chúc các em chăm ngoan, học giỏi Chào các em